ของไปเพเวอร์อามนฮัลโหลอาตุจิงหุนพังเปียโตปานามินทนางอตาเอนอามนฮัลโหลกวยเอลักะขังนวะฮินอนลกบางใจยมาเลยขาดนิทุมทุมแบกอมมาลีมาลี so ตัวเราแต่งขา chị tê à hàng nấu lâu tiền à a km chị nào bị tuần lâu mà hàng nấu tâm do percentage tôi chang à hi zia zia điên em mà hi zia zia điên ok ena suak từ tak ena ki kha khia vo tu ni na ilamet na kheng wala na xem thấy sem thei pasian em mà mane na thu kinh jong king à bác sĩ pasian jong ki a pai mane pasian nang xem ding i chi ilamet na to tu ni na a mi hing tung ilamet na koi lâu na tàu pa to ilamet na koi le hang อิลาเมตนักแข่งวัลนินจงนาเซมที่ภาษานี้เมนนะมีงเป็นขัดเวเวอิลาเมตจังตัวชิโซเดวเลจิอามันแต่ตัวตัวอมเทยซอยมัไอ้ส่วนโตปากงละเมตนังเบคีจีนะตัวนี้นะอีโฟกัสโตปกตัวก่อยดิ่งยังเอเมนเอ็นะตุตุงฮะอ่าฮีอีคอนเฟรนซ์ตกกิไซมันแต่โฟกัสตกกิไซบางอย่างนะ à hi hi thulu se se to hi yam chi le adiak à, diak ina à Amy sung chi ba helo à as a home of the Christian bup sunga pasien ipan na ibiang na tua khat ma de à tu lai taki ke ke ke khom taka chi ni na ma ena ke tum taka ka ve ma ma thu le à tu lai taka om sa te jong asia bang kha ei kiching lo chi na hilo na pi na ai zong na khat về i focus ki ya ki pial the em mo ena toy mani na a to to ki sai na tu ni a tom no chik ta ki kum ding hi hi hangina ki kum ding chi hangina ke be bek pa lo ding dot nang tam ma ma ding hi to ding zon na ki ngun chi ngian khol no mi nge amen amen mm. Uh, aquí hay drop area. What? Ah, damn. email to mo bang kamal lem bang eh na kyo pak bo khal khat tu eh a minute khat ni sung mo tu conference of bang lamen na hiam what do you expect of out of this conference to na kyo vo mo องดงเกียกเดียงไก่ giờ giờ giờ gầm lum thế thế anh ấy thế thế nó kinh ngầu vô So, ready? Ready? Okay. Nang abang. Uh, ke apen uh, bang jeringa hi uh, conference ng to na kalamet pen bang yam chile Pasiento to kinai na ma de pasian i lung tang ina pasian to koi chira na kinai ding chi ina to hi kalamet Okay. Uh, ben, uh, I want to have a meaningful connection with God and also have a um, heart for worship. Pasianto, ikizop napen, worship maitja nga to to akisay uh, pasianto kakinaizok sam-sam nangwa. Uh, what I look forward to um, today is uh, to find a way to, I guess, stay in the path, right path and try not to go in the wrong path. um, I want to know what is worship and like what is truly worship and what is the power of worship. I want to know what youth like um, fellowship. Okay, thank you. Hello, hello. Kay kalungul pen um pasento kiyop na true worship pen uh, full of nga nang mo tua kalungul na tua hopi na <laughs> uh, lungsim tak pito mo um, even in the good days and bad days worship pita taring ma um, how to get closer to God I anne ya mo tel sam sam ding take no um I want, I want to be a true worshiper and with, um, just like Isaiah, no matter what come in a way, um, to learn how to have a worship with a true heart. cái dòng đèn nếu mà pasian at wak pa hi amen amen khu bang ni le eh? okay ilam tan dan chang gen sak this eh, don't worry don't worry your time will come <laughs> <laughs> Gen sang no mama ding gen sang na loading. So uh, that's a good thing, but uh, but kasi chang exact <laughs> ah kasi nop chang but his okay rồi na bahang yam chỉ là chỉ nói mình rồi na khát bị bẹo mất đấy à ah, isep chiang na lamet khát này ding thu piye ina lamet na mail này lo à ah, pay mail mail chipen, pen à ah, bằng chỉ đi à ฮิกมิลเมลเข้าไปจีเป็นปัายินเดดยไหนลงมั้งแต่มันเนี่ยบ้านนาคาเตแต่ที่คอนเฟรนซ์จีไปคือตัวเราเม่ไดสังกลเลยจงละเม็นนาคาตัวไปดิ่งเบียกินปัายินนี่ปีนี้เบียกินไปยาปัสยานนีเบียกเลยจงละเม็นนาคาตัวไปดิ่งเอ็นะละเม็นนายจีจียงเอ็นะงะดิ่งไม่เป็นจีจงคือตัวเราเอ๋มัเอ็นะปัียานีนะไอ้ตรงตอนไปบังนาเซมดีเมียจี something เม่ได้ตัวลิมลิมาอีไปนาเป็น Uh, so uh, can we all read Hebrews chapter 12, 1 and 2? Okay, 1, 2, 3. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ina a pawina ai laina anwaya khatve sim khom la ni ma. Tuai chiang in his a tam te chipan na te in ai ong hong um ahi chiang in tên van van khem pe a hi zong in hong bo se <laughs> mo na a hi zong in pa hi in e te um na apiang sak pa kiching sak pa jesu atel takin enin imai aom kitai te na a thakiam saklowin kidem ni to to pa jesu akoi lung lungnom na thu hangin zum na ngai sun loin singlam te athua khit chiangin Pasianto Homzia Lama Atuhi. Okay, thank you. Italian, to Elisha liam. Italian. I don't think so. Let's read one more time. Manglai to Hadwe Sim la. Ni mo Ena Hirana Isim ni Nive Tumve Isim Tia Amai Bangtria Bangen Noam Yam Chipe Isunga Lute Panemo. So uh, for this time, let's read with attention, okay? Uh, sing kingdom ala one two three Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Thank you. In a hit like siang thâu muna in hang, tam ti tak a à, hito kisai tam pi tak ngom mo. Tole hita kasim à, lian le abahang à, hi a akoya koilian a worship to kisai homaya chi khazong dot thai thu mo. Ina ahi zong ina Jesus omom na, nama muna biak biak na omie. Anywhere where Jesus is, there is worship. Ma, ina topen inun na kisam mama tuwe. Ina bahangyam chil and worship pasian biak na ichi chiang ina imit kha bang pen luai pa lian him le worship conference ai kele worship nading worship night nading to to to hi chiang bang ilung sima bang om pa lian ale imit kha ola ke sa zia zia ding ke diang zia zia dina à, music na xem mà đi na mấy tang zia zia đi, chỉ liên bek tuat limitation su to box sung beka in worship ko ye ina tua pen just one part of worship mo to pe ahilo hilo na pina hima ayang worship tak tak pasian phat na biang na chi tak tak pen tua sang na à zai zo ma de zai zo tampi tak lian zo imani na ina zana igen ma bangina mi hing khat a pasian ina ong bio bola ipian nak le pen biak ding khat ta ki jong emo oh. ina de a biak ding khat ta ki jong te na tua mun ma a jong tua ikoi i biak ding ikoi na khat pen ai kele mi hing khat pe aman ai ding to tu pi pen pen mo toi chang a hi hebia la sang tho art pa na jong bang na na gen hiam chile Denalai siang thau to tom chak pai Let us throw off everything ti ma. Something some parts ati ya le. Chiro bang cha If you everything everything. Let us throw off everything ti vo And again what that can throw off everything ti. Ah. Uh, what kind of everything? Okay, let's go forward. That hinders and the sin that so easily entangles you. Ina hi na bangading ina a a a la ina hi le hong bo se thei mo na ai zong in hello e ten van khem pe ai zong in mo ta te ong bo se thei mo na ai zong pai hia in chi mo ina toy chang na khat ve ve inun tang na a ah, pasian jesu i fix à bằng chỉ địa focus ipiak thấy nơi này na ông khác tan undal tan thấy bên om tôn tung hi chỉ tuột tel đình à thu pi mà sao mà đó chứ let us throw off everything ở chỉ bên thu pi hi hạt về về en ipi ipan này biang na everything lo về we just we just threw off some parts of uh, the things that hinders us. Mede ina pasien ibiak chang zong ilung tang apel lang hong pe pe the mo Ayaw pa siya ni day pen bang. Everything ay ve, everything hidden. God is about everything. To pen tu ni tak chang na zong a ah, a ah, ikikup ding tu hin mo. Ina pasyan ina na khat pe pe ong sola ai le pasyan in by abu pa ade 100% ade pasyan ye. To ma ba aman zong ran ma ah, imaya ong lakhin mo. Toi chang ina Let us throw off everything. Everything includes everything. Huh? Everything what? That hinders number khat pe ong dal tan the chi mo. Den cha anoya bang teng hiam chi ke kum sok ding hang. Bang adi ong dal tan te to fix our eyes on Jesus. He hebia lai at pa na Jews to mi te ke an nge to um sa te kya ading ma a a re ve. Doja that means về pasian i e focus theina ding pasian jesu a imit e suan na ding ina e ong khak ta nomi chi pe itel kul tua itel masia a bang chiria jesu imit suan le imit suan no non ki ki thei lo thei ya na khat khat ve ve ai pen ong khak tan hi ong khak tan mong khak tan lo po khat pen alung simu bang chiria sin sel liangai changa khat ve ve agal ding pi te khong topo topo kilim tho in ngai ma ma te chi dan to ki bang emo ena to hi na kha pil na ne ya me te hi ong khak tan the bang kanun ta na bang tangin jesu ka et the na dina ong khak tan yam chi pe itel the ko le ariak diak tu hun khang no te sunga hi pen a thu pi sem sem mo tu pi sem sem ina bang ina pasian ka et the na ding bang ina pasian kamu na ding ong khak tan the yam chi pen i define the ko i bây giờ identify thì cũng mong that hinders and the sin that so easily entangles thì mong ông bằng chia a a là bằng chia lệ à hong bo sẽ thấy mọ na đối chăng na to me I think I I hope everybody's safe right if ka gup na nga khinang ma ne eh first step man khin ayang enun ta na jesu gum pa to pa isan hit chiang mo nine pen ong zui zui ve ve chi pen phok ding thu pi ye isung pani na bel to pa jesu iup na hang ina isung pani na mo na ki chi hep ong sop siang khen ma ai zon outside apolam pani na doi mang pana a tua ong gik sak na ding ma de ina a to pet aton tu nong han cham hi chi pen phok ton tung ding ma ina tua jong den cha ati se na en suk ding hiang ina mo na izon pai hia inti pai hia chi chiang for example pai chi chiang ina okay um amin bai pakala muang boy muang boy hi ka khu so mai ung pai sa we ke jre ya ke jre ya ke jre lo bahang eh pai chỉ chang ke man cái hi ko le so nobody can throw it up for you thế, inu ipai zongna pi puai zongna a kim le pa ma ommi te na to de na ong hinder te hi zong na entangles ai zo inun ta na à te pen eima man isin hiat ko lai ve aina doi chang ke tunga om to van ge khat pen mi khat ngo tha pai din ki wa nu ma ma ai ke lo wa pa ma ki ka tunga van ge Ong pa hiya sang lo ichi lai sia pen to van gik pen eitung om ton tung ding. Ina toy mani na eitunga ong gik sang na om ahi na le eitaun pen bang. We have to do it by our own mother, our, own self. To be a, a responsible mom. In ahi zo na pa hiya in ipai hiat ke chang na bang chi ding ate up na apiang sak pa kiching sak pa tel takin en ni chi hilai sang tho at pa na thu mi te nun ta na pen bằng bang to ungen te yam chile himuna tai ki dem mi tong cham te ve mo ina hít ka tai ki dem nge yam na marathon tai nge yom nha, but just yeah race okay adang ele okay can you tell a little bit about your experience when you do the race what are the rules and what are uh, yeah Um, tai kakirem takujanga kavekwa uh, kakipat nao kibang ma inatazo jang katai chang everybody just go in their own lanes ma ina uh, ahadzo tepen like they're just first. Um, ayang pera mong time ma and then see whoever is the fastest. And then before race, you just practice a lot, keep running. <laughs> That's it. <laughs> กบอที่ตั้งแบบอเมริกันนักกีฬาล้มอกันแนวไล่อามาตอนนั้นป็นไลน์เวลอมลวยอีแนวไล่ของเบลมออามาอะไรเช่นอมลวยน่ะค่ะกี่กอมเงี้ยงานค่ะนี่ดื่มจินตายง่ายๆจีดานเห็นนะเอ็นกี่กี่ experience เรียนบางทีแหละเบลตายกีเฬาจ้างอ่ะอามาก็บางทีแหละโอเคนังกลุ่มตัวจะในจังตัวแบกตัดตัดชีอมแล้วแเอ็นตานขัดปนาตานงาดงเห็นอ่ะตายความง่ายๆจะไหมนี่มอกลุ่มกลุ่มกี่ ตันมาเราจะไม่นี่ตัวขัดนะจ๊ะกตาอยู่จังสงขาไปจะกิตุกเทยเซลมอเกบางทีแหละก็กิเดมไหลบางทีแหละกิตุกินตอนแรกก็อูเต้น่ะทางเปียเอทวินทวินฮิจงนี่แต่จีเกยจงเด็กตักเบียทวินกตายาเลตอลายาจงนุ่มเลยภาษาจงกิเดมมออินะขนนางะเกี่ยวเกี่ยวเชนจินอมนาขนาดตัวกินะถูกิกเวเวนจะหันจำตันตันอินกะเกียเตจง en no lo mo and then uh, kamaya akung ene ken hi zo leng su nga ding chi dan khara mo ena lam en na khat om chan lung na me tai ikidem chiang ena dera te hi pa mo to a ding ena training om lim tak ki sin ko tai kidem na pon za pi pon za lom khong tai tai ya e <laughs> lam kala a imut khong a so khak le chia ลุมลุบตาดีดีเดียงเปียงเดียเปียงโล ไอเกลกกิลของเกียวขาเลจินนาตังของไอเกลอ่าเขาซวยเท่าของ อีปอดีเดียกิปโลแต่แต่ปวนตุ้งสิลของอะไรเอออตังจังเท่ๆกิไปเวมอคริสเตียนนุ่นต่างนายจีเป็นตายกิเดมตกิบังเฮจีไอ้ยังฮิมุนาอธุพียบังตายอีกิเดมจะเอคริสเตียนขันเลยขัดอักิเดมิโลเซเวปอลปีขันเลยขัดอักิเดมิโลอีกิเดมอีกิเดมปีเป็นกว่า doi mang pai ve ina toi à doi mang pa na nisimina itunga itai zo lo re van ông suan thế. lung sim ki suan nang suan thế à low self esteem ai zong ina à iba thế thế na ding mo ele itai zo lo na ding em thế thế na ding ituk thế thế na ding nisimina itai zo lo na ding ikung itun itun zo lo na ding doi mang pa pe ong nong sắc sak na nei ai ăn to bang hun cha en pen bang throw it off มาเนี่ยแต่แปนสิ่งแค่ดิ้งป้ายแค่ดิ้งตายดิ้งหมอกไก่ไปมั่งอินะตัวเชียงน่ะตายก่เดมเตยอามาอิเมงกูเป็นบังเอ้ตายก่เดมจีนีอีโก้ล้มเกลี่ยตัวเป็นบังกิจะตัวเตะกูเอาไหม่ไหมมัตายกิเดมจังบังอีกุ้งกินไหนยอ้เว้ยอีใบยามาสวนขัดกินไหนมาเด้ ina kung nei lo pia tai tai te pen mok tai ki chi mo ina he tai na to ei kamang ngil kharo me chi ki le ki ina toran to tai ki rem pen ki zong ngei lo ding to chak kung tu ni na ei kung pen bang hiam chi le jesu isut na ding mate ina a ei te jesu imaya om jesu et te a to pen e, ei a bang chi dia inun ta na yet te ding pen jesu mo ina kung ki nei mo kung ki nei na tua kung bek tham lo tua kung tun cha bang dena jang sa ma bang ina tua itai na tung to na reward o mai mo tua hina atomina tua bang ina christian nun ta na ta ki dem bang ina itai chiang ina dena gen ma bang ina anop ziawa ki kita hello tai chi pen we have to like uh endure mother ตายจิตเจ้างนะกิมพอดีไงจิตัดตบเปียงเราเอ็นะลุงด้วยตะกามันเนี่ยมาเดียกเดียวมาตุนเตบังเป็นสปีดฮิโลไอ้เมื่ออามาวีอามาวีบางจีเดีย e m p h a ไซส์เป็นสปีดฮิโลบางอะไร long distance endurance มันเนี่ย short เปียตายเทกุ้งอตุงจีซอยเวทุปีอามันล่างจิตทุปีเราคริสเตียนนุ่นตาในจิตสงขัดเวเวไอเป็นขัดเวเววิศาตายวิ่งเวงนัวมินะอดอนของกิตุงนวมไปมั่ เอ็งอายังคริสเตียนนุ่นตานาเป็น endurance ไม่ได้หักสันนาสุงะ trial สุงะทวงยุงเอวอ่าบางเจริยาอิกุงดงอิตุนดิ่งต่อเป็นเอ้ goal ที่ไอ้เด็ดดิ่งต่อเป็นนักพิตาทุพีบางอีนักมีตัมพิทักษ์เมื่อได้ลุงเกียนะบางอีนักมีตัมพิทักษ์คริสเตียนพัศยันทุ่มเฮนะพีนะพัศยันนี่ก้อยนักกุงตุงโลหิามจิเล่ตัวลุงซิมกินเอ้ข้าวเวมอ็งอ็งสปีดแบ็กยูดเอ้ยจีนะ อิมายาอมซาอ่าเปอร์เซนตมีจัดต้องอ่ากิเองเราเลี้ยงเฉลียงเฮียมมาเดอ็นะไอ้ยังตัวสปีดต่ออีอีใต้จอลุจังกิลุงเกียนะอ่าเดินไอจีมาบางอันล้ำลายอ่ะลุบนาของกิผาดีดีเทียมอ๋อไอ้เกลเล่กิเอ็กซิตเจ้าเทไอ้ตายลุนั่นเองของอ๋อนะตัวเป็นตัวเป็นนักปีตังนะทุปีฮีจิตัวฮิลาฮิลาฮิลาเสียงทวีเด็กน่ะตัวอามาซานักกิเกนัวมียัง Ina focus ti chang ina amai literal meaning mo. Ina Oxford Dictionary le Miriam panina Miriam Webster Dictionary pan bang chigen hiam chi isim khom thei dia. Khanitum the center of interest or activity or pay particular attention to. If Oxford Dictionary tung to the center of interest or activity ipen hikare na pen bang bang hiam tare center mo hitaga center chi pen bangale alai jang alai jang a omna khat pen bang che bahang alai jang thu piale it can be seen from any, anywhere made everywhere na alai janga om khat pe aton tunga koi koi anungam taleng Amailam lamam taleng Abanglam lamam taleng kimu ai ve mo ina ina i focus pen to tung m แต่ the center of interest or activity ai ke le h i m ั n a an anoya lai mala hoi ka sak lew lew pen particular chi se se mo a attention ichi lim lim na muna na pen tampi attention ki pe theya eh na tampi attention ni piak the le pen ilung sim khat ilung sim i khwak na ngai sud baya dan khat pe ki sam khat om hin z o d i attention i c h จ chang khat ai le khat lian te cha tangwa por khat bang jianga zo ป้าป้าลงนับเป็นตัวหมอกไอจ้าที่ตาเตะไปเลยหรอมั้ attention มุนขนาดเปโลน่ะมุนตั้มเตียเป็นหมอกไนเจ้าง่ะโอ้หัวจงหอยเอ้หัวจงหอยเอ้ยาจงหอยจมอกไอจ้าอีน่ะ attention ตั้มรวยจ้าอ่าตัวฮิไอ้เลยฮิเจ้าเ่องเขียลเลยเขียลเออไอ้เกลเลยฮิมาเย่จ้าอาบังเจดียเสียงตะกาไม่ได้ไอ้น่ะไม่ละมาเด้งอาเตจอแกนเขาเลี้ยงไอมไม่ได้ attention particular attention อาหิตกะละ attention เป็นวมอเดนจังขรังโอ้ยหัวจิเลวแล้วตัวนั้นก้อยก้อยแต่เป็นวาลเทียมอเอ็นตัวทุกกาลเฮลจะปังนี่นะตัวมันนี่นะโฟกัสจะ attention จิตจีงเอ็นะหน้าขัดเบกเรียนมาก attention กิเไปเตไมเลยเอ็นตัวตัวอดีตนามออกสฟอร์ดิกชันอันวายะรียมเว็บสเตอร์ according to m ิ r ร i a m uh, website dictionary panina bang uh, isim khom thai law law dia khani a center of activity attraction or attention anwaya a point of concentration direction attention adjustment for distinct vision eh hibang law law chang anwaya pen adjustment for distinct vision chin tunia imai yet chang tun hitaka amai an ivemo bang tengi mo le ตั้มปีตั้งมวยไปมั้งไอ้ยังก็ยเป็นก็ยเลียนเป็น distinct i o n ไม่ได้ก็ยเลียนเป็น attention เป็นจริงเป็นไอ้ไอ้ขันสไลด์ไปไอ้น่ะอีน่ะตอมจิขัดขอขัดปักใส่นี่มั้งแฮปปี้น่ะต้องขัดินน้องหูเทวเดีย volunteer ขัดิน tuần hiện à hi hi hi stay à bây giờ hi tung à mà <laughs> hi tung à văn po hát cái coi đi về em à set can xóm là ngà xuống ending set can xóm là ngà xuống ending em à, tôi khi chăng à tôi từng tôi khi liên trang mít xí điên mà mít xí điên là ai ăn tôi từng kia hẻm kia điên tôi khi chăng bằng อันนี้ไปนี่มั้งโอเคเรียมอามายละเมนนี่เลยโอเคขาดนี้ทุมกุ๊กโอเคเรียมขาดนี้ทุมขาดนี้ทุมลีงากุ๊ก sagi set kan som che mai nei kwa som messi messi messi messi messi messi close your eyes okay hak king ne le what did you see bible bible <laughs> uh, ah, bang bang teng cham te oh uh, from headphones mic uh Sum pipiak ni. Bang color. Red and blue. Uh, white headphones. Black mic. Okay, thank you. What do you see? Uh, um, uh, uh, A <laughs> tape, tape, yeah. Uh, the earphone thing. Uh-huh and there's like a purplish Bible okay. and red and blue sumpidonna, uh, okay. a mic. A mic, six. Uh, the, yeah, that's all I remember. That's all, okay. How about you? tape, um, headphone, headphone. some people now. in the book. The book. book okay. And, and yeah. That's it. Okay, okay. Good job. Khut beng khut beng nga to uh, à, Pak Tony. okay. Tua le Hadom lại again lu quan thế. <laughs> Water. Okay. Tua le Uh, okay. A Bible สองมิเวนมอตัว Bible เป็นบางบางคาละโอเคอัตตะ Bible ฮิเก sorry it's hymn book actually <laughs> but it looks like Bible so a hymn book that looks like Bible okay um, how many khat ni thum li nga guk ma nam guk ke koi ena athai pen bang khala ha yellow white clean clear okay yellow are you sure how many yellows okay white I don't know. Taylor. <laughs> okay, it's actually, do you want to know? It's white. Oh, okay. How about the water? Is it is it empty or full? Are you sure? Let me. <laughs> yeah, it's full. Okay. Um. Okay. How about, how, what was the color of the book? Purple. Oh, the laki ni bang. <laughs> That's my fault. Tala mic denang microphone ele bang color. Like the, the, the bottom. Which one is it? <laughs> Do you remember which <laughs> one? the green one. Okay. Okay. So, inuntang na về focus hàng hàng ít chỉ mà, หัดเวฟโฟกัสหังอิจิหังมอน่าเป็น attention xem xem xem xem lên detail cái này, e. right as a whole hi pana enlang o to teng to teng kitchen aya amin lo ta tak le hang i miss om om om khate ta ya e mo to cha jesu zong biak biak na sunga chini ya e, diak diak na biak biak na sunga jesu zong ahidan in baya apothamin enlang o pasian hoi ma si e bác vâng sĩ pasien phát đến km ai đến mày hê alai sai lá trong hồi hê chỉ chẳng kì mồi về ayang to din mun panina à anai zo paina lim tak en le hang jesu hội na lại à a detail pen musem sem này, to bên biếc biếc na thuk ma ma ye amen to level ít tuần itun ning pen pasien e teng de sakai ve a à, ni pini sima paina biak in sunga tuina nai khan nai ni sung tuina a bangche lucky sa teng hina manina chaina sang ka na sem akal kik cha to teng ma repeat repeat repeat na to tong to kum pai pai ding to pen pasien dei na hi ya hilo nisima akhang to dia pasien dei ye nisimina ama to kinai zo din mo na alu dia pasien dei ye jesu pen atel ta ka en sem sem ding tôi chẳng à đena yết lại ta i focus liền bằng analyze khai lên bằng tăng om hiểm chỉ i thấy đi à thấy lâu đến bằng dạ phá tôi tăng pai tầm mơ chỉ chẳng bao kí thấy đi but we, we are not sure what, what really hi tang aw man tak tak bang tang yam chi ki thei ko lo ya mo to pen lim tang ่ a attention pi a น na sort pi en sem sem le hang de na chi ma bang ne amai detail ma de akala dong a bang tan sa chi dong a ma de ina to hat ve ve i misinterpret om lai ve mo i sak kha ko me like for example good example ma mai mo den bang labu pen en bang sa lai siang tho sai ve it looks like bible though i am the reality pen bang it's a hymn book good example hi ziawe mo to zong at pasien pen a to ran hai khatam mo chi agal pan imu dan khat to pasien ke ngai sun ziaw te oh sorry pasien ke ngai sun ziaw te na ayang nai taka elneng ei ngai su pe ana hial pi nai ziaw te mo in to chiang na pasien pen jesu pen lim taka biak biak na sunga na biak piak na sunga pasien focus ding to pi chile tua ma ilungsim ungdai sa ilungsim dai la tak le distraction atom ma ma hun lai tak pen biak piak na sung ai manina tua hang na hi focus ichi pen nak pi taka to pi hi ena nena chi ma bangina <coughs> biak piak na om ding hiang imu thei ding na tampi tak ngom dewe meizong phezia zia ding eh to changa a ya worship makai te jong ding ding music tum te jong ông om đi à sắm sao trong om đi à sắm tôm trong om đi à gil tui trong <laughs> om đi ok à à à gong trong om đi chỉ này à sang trong om đi à nhám trong om đi everything nữa đấy in ai kể lệ à bằng chỉ đi à à puan fashion tôm tôm trong ông om đi ngay về ý mụ điên tâm pi tắc om đi ai à em tuột con cá bằng focus tuột bị pen pen này biak piang na sunga jesu to iki job theina ding pen eitung 100% responsibility om mo ina man ina biak piang na sunga pasien to iki ki connect theina ding na nang bang focus na ya to pen to be pen pen mo ina man ina a next apai le how is focus and worship related mada to again samo ina hitagel ina attention ilung sim hem pe kisam e mo ilung sim hem pe kisam to wai manen to hang na hita gel pen ki relate hi chi to again nom hi yang ina dena again sama ina, pasian pen mo a ah, lung sim tom chik to hey pasian va zong pang ne chi jao khong takinga lo ye pasian ni zon chang de ma ma na le lungul ma ma na to izon chang be ka nong mu ri ngui chi ye pasianin atakamala bangchi when you baya a lungsim hempe uto ke nong zonu le nong muri ngu hi chi mo dena ka gen sama bangna hempe ode hi e. a tom chik nai khat nai ni sung pasian anai anai chi jong thupi ma sakkeina tuan nai khat nai ni sunga en bangza bangza pasen to ilung simpiayam chi pen a nakpi takina thupi mo ina dena again ma bang ina biak piak na a i focus pen jesu ai kelen na dang khatung nai pa to pe en ki thei lo thei mo ina adiak diang tu hun le sem sem chang bang thu om theyam che le koi chi la sak ding koi chi music ki leng a nop chi ding to te jong nak thu pi lo bridge khat pi ai mo to te thu lai ve ina to khit chang ina koi chi leng min nuam sa ding chi a ke pan ina tate technically ai zon technologically ai zon ina a ah, koi bang ina sem le hang mi te tension kinga the ding ina hi te zon athu pi vi ve ma de a hi zon ina te pen jesu sa ong idiat sak zo kha nge nge le i focus pen a ah, i direction pen ah, a tom chik asoi hi ta mo ina number khat pen, pena i biak piak na te sunga jesu ma uh, i focus that image one then keding pen nak pita thupi mo then na tai kidam chi ma bangina ei tai na ding lamti a hilo lamti khat yet lim lim le pen bang hita en bang nei lo i changa mit som khong an ei leng a to pen boy wai zo thei lai mo koi koi zo che ki boy ki boy thei le zo lai ding ayang bahang na pasyan in min ni ba kung piyayam chile i focus te na di mo kay mo ei leng ấy lấy ngay tai thế là đi đẹp mít không này là kala sai ya ôi hiya <laughs> rồi chị mùng ngay ngay mong lên bèn alai à, sai qua mặt kinh ta dầu lâu đi nghe tới chắc pasien imai bek imu thế na đi bèn bahang na mít ni bek ông piayam chị lệ imano thế na đi ikal suan thế na đi imai lam bek à, imit na koya mo à. ena khang lui tena again te abaya pa mít again bà hàng lamit nei bahang e bây giờ kigen gente na hin để Dega mit khok ngom ta tak zel lebe. Dena halo nà, kal khat kal ni kho khen khit chang a à. dena mai tai na teng kon ekonomiam ki atun na ki the no lo chi khong ngom the mo. Ena. Tôi cha khát về về na itam mu lo lo khong hội izo em à mo. Amen. In tôi hình to hina dena tai ki dem bang na itai na a à, ileng iet ke na koi tak em chi khat hi pai mo imit pen ilam ti imu ke lệ. i focus di khat i focus ke le mun khat akil nerang khat focus gi ge ang chi itel ning nak pita tu mo ena toy man ena i biak piang na te zong jesu iet ke le iet dang kha omi chi nai ve jesu iet sak ke le iet sak dang kha omi chi nai pa mo to pet gi gen gen kola e le pasien ki kalen tel tel pen pen toy man ena pasien yung de sak bang jesu lian sak ding biak piang na ki chi lim lima Giêsu aliat cái nào là to biak biak na pen performance gì vậy? Ena Giêsu pen is center ai ding pen nak pi tang ena thu pi mo. Toi lại biak pian i main goal. Mà đây, what is our main goal in worship? Ena biak <coughs> biak biak na te ingim na kung tak tak pen bang yam chile. le. Giêsu itel mu zok sem sem na ding. Dena van dena na te iet ma bang ina. Tu nia imu sang ina jingcha anai zo mu na ding jing cha imu sang ina akik cha ina mu zong na ding bahang ina en khat ve ve jesu nai mu zuan zuan taleng bahang ina nai mu thelo yam chale tuni zuan ajing cha hilam ki hei mo ge ai thai cha hilam pai ki ki la ki aki ani khan lew lew chianga hak sa naun khan ung buak lew lew tu tusuk ta cha thadim ki ta cha ki le ki ta di di chi ho process pen bang chari ya stable lo e chianga imu za dia ki mu thelo we mo doi cha jesu a hi na bang atel zo sema imu na dia nisim nisimina a tope ama lam zuana ama ietel kule mo attention e hempe to ama to ingak chiang bangna jesu itel mu jok sem na ding hi tote dena a siapan jong gen ne jesu lung tang pasien lung tang ke sai itel sem sem na ding hi worship chi pen amen pasian lung tang ki sai bang hiam chi tel sem sem na ding lung tang ki sai tel chi chiang ina bang chi chiang mi lung sim ki theya le ha eh ki tho na tam chang mi lung sim ki theya ve mo ki tho na tam lo pia pe i igen te pen bang ki chi up mo ki chi ve mo a to nu a to chi lo chi ayang ki tho ta tang leng to na na hi lo the ye ina tôi chiang à Giêsu pasien to ke sape pe ummo to ki nga lowe Giêsu pe tu <laughs> chi samai bengo chi to ki nga lowe na ama to ki thuang yat ko li amen amen <coughs> tel mu zong na di ama kyang na ya izot ko ama to ki thuak ko to chiang mai lung tang sai lung tang ki tel ling ma de ina khat ve ve pen himona en bang khial the yam chi le ei emotion emotion asia chi na hi lo hang ไออิโมชันและปัสเซนลุงตังเป็นกิมิกส์ขาดเยมอปัสเซียนตกกิจวันาอมลกนามุนาเป็นปัสเซียนลุงตังเป็นอ่าอิตาลิงเป็นหักสามอตัวมันนี่นะอ่าตัวจงเห็นเตลเทดิงต่อมาอ๋อตัวอันวายจงอ่าตัวกิเฮลสวากิปันปัสเซียนโตนายตะกะอีกิจวันาดิงตัวเตอวอร์ชิปอิจิเป็นบางเฮียมเจเลปัสเซียนี่องอินาเลอหอยนาอวังเลนาเตเป็นเอลัมปัน bằng chế đi irresponse na sang pen pen hi pa giao ye eh to pan na kai the bang hi ning ichi khong pen atak takin cheleng pasiana ding bang matham vel eh. bang matham vel e la ki ma ma de kai mut lo liang a chike kat kanun tak bup sung to pan na nga din te pen pasiani lien na to te tak tak le bang ma pi eh, mo aya to pipi ma pasianina theina to muna onget pen bang iki pia khiana ato te hilo ilung tang ongen pasiane to bek ma credit analai ma pasianin ena inun tak bup sung pasian ani ki hel hina pin ilung tang za za pia kele to pen pasiani credit nana lu ton lo ma to cha pasiani onget pen bang inun tak bu ki piak le jong bang lung tang to ki piam chi pen to tung to na credit ong pia pasian mo to man ni na ตัวบางจิตจะฮิกิปยาเขียนนั่นเป็นจิตตากเรทุพิโลจิตนาฮิโลโซอินะอีนาซุนซุนะไม่ได้อีนาซุนซุนะฮิซาเลียนปีฮิซาเลียนมามาปัสยานินตัวเตนงอนเป็นองค์ทุพิสิมสักตัวอิตาลเซมเซมจียงเนะตัวเป็นเอีบียบยังนะเป็นทุกลุดเซมเซมมอตัวจะ worship อิจิเป็นบางเฮียมเสร็จปัสยานิองอีน่าอิร e สปอนนายปัสยานินน่าของทุกเทียเลอิทุกโจเดีย ทุกโจเปอมาเลยเว้เอ็นเววกไว้ปัสยานินอัตปันเอซุนองเปียหิงงเอาเอ็นนี่ปีกาขนาดไหนขนาดนี้สุอิปยักดิ้งคงทรงเป็นฮักซากิสังเอาเงาลายซามีเวนบังเจียปัสยานินนาทุกโจดิ้งมาเลยไอ้น่าปัสยานินอาลุงซิมเข้มเปองเปียปัสยานินอันไหนเข้มเปองเปียไอ้ยังปัสยานีองเปียเข้นนาเอ็นอัดอัทุกกิกดิเลงก็ไรใส่ pasien mai pen mungyat lo ding e hiang e me de ayang ina hi biak piak na lampi pasien in ohon sakin tua to pasien i na pe en respond ki the to pe aman biak piak na ong sa ama i na ila ki na ong san sak na hi mo ge mo toy mani na to pen alung dam hoi ma ma thu atak tak ina pasiani ong piak hian na le pasiani hi na tak tak a thuk ki so mi la i sep na i pil na i sem mi hing hi na khat in rong chin lo ring se sem sem di lai e ina toy mani na to pen nak pi tang na thupi mo ina a minute nga pai la nin to khichang break la ni ma to kim ya okay to o ngai pen ni e. <laughs> eh. okay jesus koi chi tel mu thei ding focus chi cha koi chi tel mu ding koi a numele nume pasal le pasal ma ena numele pasal nu pa na ke lo tobel na hi kêu un la na ke wo te na ki mai nga pi sao chi ni ma ena akki thei na lo pi bel ongok word lo ding hết chi na lom wei zong ina na ki thei pi sa te lim tak na ki study vô, minute langsung amai à, tao lim tang na kien sin wa le ni dang na mu lo na mu thakhat to nagayanu na nalom kia tungpa something new that on, on him or on her, okay? That you never noticed before. you have to look to look to each other cái na na na em lộ biết cái một thầy lâu đi em mel zong cái ha, à kiến đi pot cái đồng cái lòng đồng lâu điên <laughs> kiến pot điên kiến đi na nang nang something uh, uh, something new mà notice Mm-hmm. <laughs> Okay. Ready? Amaya, om devil atwak ni maye. <laughs> Okay. No tagel nakimu kumbang zaita. Nakitwau. Over eight years. <laughs> Over ten years. Okay. had in eight years, had in ten years. So <clears throat> That's <laughs> it's okay. Okay, what's something uh, new on her that you noticed today? Okay, she has like a little beauty mark on her cheeks, and I've never <laughs> noticed that. Oh, really? Okay. So that that means that you never looked at her that uh, pay pay attention how before, right? Yeah, Jivom uh, more, yeah, yeah, and อันเนวโนขัดอมขัดกิเบลัมมอโอเคอัทขันมูแบบมอ yes โอเคอนณหภูมเป็นที่ไรอะเอ่อเวลามาที่ผมนี่ไหนมา and then yeah ต้องเซตไหนมา And then hilaya uh, kimula lawa hàng uh, là scar eh irana liam na dan pen ne eh. Um to, and then yeah à, asam pen irana om. <laughs> yeah, uh, that thing. Okay, yeah. Kia zong uh, mong boy pen ka de hang ke na hitanga à đọc súc về và bên mua khó lâu ấy yang cái hết hết chăng ôi nó đọc về và chứ tôi thì nó tệ lắm à. tôi chăng mà rằng ấy tăng à chỉ vô mà gold số zen mua ngấy lâu ha, à yang tuần mua bàn cái <laughs> hết hết lệ à đang tăng bell take it sa <laughs> seven years all right thank you now to the guys uh, here apang ah bale asam é, essa alma má, Carol. É, é, é, tô tem ri. Mình bị mình bị đâu cái cái thầy bệnh. 2011ของเห็นอันแนวไหลหมอต้นเป็นแนวนั่นเลยมันปีไม่ตั้งอ่ะ ลำดังกมุเป็นอ่ามิดคูสามอก็ตัวเลยอาหาไม่ต้องอยาหาอะไรอ่ะตรงหายอาหาตะเกียบเป็นหอยมอก็เลยก็เลยเห็นสัมบอยเห็นสัมบอยอาหอยไหม Amazon. Um, six years. Mm. Uh, i mean, what is it? Jivom zia kat nemo, and then zia akama mark dan karum to. Um, Lulun, she has a beauty mark right here. Yeah. All right, thank you. Ready? Okay. No, you go first. <laughs> Atasisit promise reincarnate. Oh. <laughs> uh, we know each other for 11 years. Um, uh, coincidentally, we kind of have same mo, but ama anoya mo. And then lips are zong cut that name mo. And then nagat more than one name. <laughs> Tochin, um, yeah, bilba. Tochin, um, hoi sam sam mo. <laughs> Um, yeah, I know her. We've been knowing each other for 11 years, but I never really realized she have uh, moles on her ears right here. It's really tiny one. Um, you cannot see it unless you actually see close up. Yeah, I think that's one thing I find new. Okay. You boys ready? Okay, let's go. Who wants? Go first. Go. Okay. Uh. Uh, Amaya Giovanni. Giovanni, okay. That's it? Yeah, eh, oh, okay. that's it. Uh, Okay. How about you? Oke, okay, walampol. Amit nuaya civom, anak tunga civom, atalapon. In akha jong mul, apang jong mul. Abakin, abakin hoi. Udong dong tak kaki mu pen kum som, patah mo. Ina à ni dang abel hida nak ke mai ngat na tam lo mo ayang tu tung ben ni dang hila kena tal kolamu mo tun munon lo ba nay lo mo kina ai mới chang à mo to chang hi tang a chi vom dong mu ngai lo ba mo tun mu mo ina na khang no so mo à à ni dang a sang na hoi zo à à ta ta ok ok ok nghe rồi lại when I was Ganelaya Tehi. Um, hitanga amai bangkat anak noya kat um, jiv jivam kat um topic. Gen ben ama anelaya mu thema kem tom ve kem man aina kom layu ina ตุนเป็นขังจิปียขังนุงักใต้นะซัมซองสาวนะเมียของหอยแก่มาฮะจีเต็งโอเคกุมกุมงา she had big eyes she put too much makeup? um, uh, yeah, uh, a a bao can tell you dimple mo yeah my tai chang ai hi suk te and am I no kiao <laughs> gao. no kiao gao. Okay. you learn something new? Okay. Jesus imu tel thai na ding tua tua dan mai zia we. Nai taka ending. Nai taka en la akhut pon hong ki mu em ena en khan la khare kiet cha au me ma pon jong na om ve chi. Khat ve ve en agal pana mi gen chiang bek to ki zai na ai ke le thu gen min thang amawi à, mi experience teng to en thala la the ye. À. right me, bằng chỉ đi ăn tiếng nè nè na alien cô này ý lộ chăng ít tao đừng giặc tao nghe so in order to see Jesus as he is we have to encounter by ourselves more ama nhiệt to kỹ thuật đi ama ama nai đừng tell it amen To chẳng biết cái tell đi vào quay ena à a tua khem pe atunga atu <clears throat> pi bel bangom yam che ama man ikha mit ongon sak ding to bel kha siang tho in a sep chini mo in toy man ina jesu telmu theina ding ina den ina example ibol ma bangina mo ni sima tun tua hi isung bek a hilo ki thua sem sem hun sao ki thua sem sem lang hi imai den ape outward appearance panai ve mo asung lam long kien the ve sót cái thọ xem xem lại ama aman bằng đàn cái bol lại ama lung đầm lung tăng sai cái tel chị tuổi ye e Jesus pen coi chị leng lung đầm mà thế ena à iki thọ na tam xem xem lại Jesus pasiani lung tăng sai pen à ôi chị na chết khát tục cái tel giao giao về ai ang na tôi à, à, đang kỹ thuật na atam à, lo che atha ki thei lo em ena pasian hilam pai ding dek pen eh, hilam mai hi vo na chita pai ai eh, pasian in hinu to ki teng ni ve ta che pen hi ke vo en na chita pai e mo ena ta cha pasian in na le pasian in gel na ngim na i gol itun the na ding ma zai su ma empty te ding amen har ve en gol tom tom ki nei khae pasian koi sa gol pen himoni na pina en o ya ka gol ding china to pa to lam kala i gol tom tom nei khai chianga to ten pasien to ikim una ding tampi tong khak tan mo ina temen nina dena a hebia la sem tho sunga a igen ma bang ina goal ine ko to goal pen bang Jesus at ding ma de ina ikidem pi pen doi mang pa hiden mo ta the discipline lumpy a running uh, space om ma ina mi nun ta na khong gwai khat be na ngai su du chiang na lungwa ke ngai na a mi te ma ma tun bang cheria kana sep khobu to jap ama pen chau pi tung ke pen to chi ตัวคอมเปิลมาตกลุงเกียรติดิโล run your own บยา race ไม่ใช่เอ็นะมีกลุ่มตัวจะตัวจีสวกตาเออกลุ่มตัวจะพักเจียงจีในภาษาในกลุ่มตัวจะพักเจียงดอกทางอ่ะจีของเป็นอ่าอามาวาดิงอ่ะภาษาอเกลน่ะอตัวมินนังอาดิงเกียร์ดิงภาษาอุงเกลสักเป็นอตัวเมภาษานี่มีงขัดละขัดเป็นไอ้ goal เลยอามาอ purpose กี่บังเลยมั้งไอ้ยังเอลัมปนักกี่สัมบังตัวภาษานี่ plan to pasani purpose atang tun the na dina elampan a ki honga mane pasiani leng onko sak lampia a itai det kulma ina ayang ina epen lupna lum di di dina mi gwazo na teng to pen ilung kial level to bel ei kitchen la na mo ei pe ei ei ei bang che race pen lim tang ma running tua kom kom ma pasien i purpose ong tun ong kal son pi ding mo ông giết sắc thầy mi đông bia sắc thầy tế sinh khai điện đến trang nong to long ki kum ni ma ina pasien i focus thei na ding jesu yet ge gi ge thei na ding bang tangina ong giek sak thei ya bang tangina ki kala ông nong cái sak thei yam chỉ mà, in ta te hit athu pi pe pe na bằng yam se endurance patience ma thế, lung kiat lo na thu pi ye lung ke lo ding tại ki de mới chỉ pen aman la atha thu pi lo lung ke lo te gwa zo hi zaw ye amen เนะแต่จับคริสเตียนนุ่นตานาอะลุงเกียนน่ะเป็นองค์มดิ่งกิตูขัดยังไงเว้เดน่าอาเกนมาบังมาอีตาเจังกิตูขัดยังไงเว้อายกิลำดันน่ะบังอโทกิกแหละทกิกอโทกิกโลเตกิขายเว้มอกิลำดังตัวเจเย็น่ะอีคริสเตียนนุ่นตานาปัสยันอีเดลน่ะต่อไปอิทกิกตอนตรงดิ่งจิตัวอาหุ่นมาซาหินี่น่ะตุนเบรกตมโนขัดละนี่มั้ยเนี่ย